Ok hello, à, chào mừng anh em tiếp tục quay trở lại với kênh Tiếng Bóng Đá cũng như là kênh uh, Tiếng Sao Kèo nhé Thì trong cái video lần này Tiến sẽ lên cho anh em một trận đấu tại ngoại hạng Anh Đó chính là cái trận đấu giữa cái thằng uh, Nottingham Forest cùng với Brighton nhé anh em Đây thì cái trận này được diễn ra vào lúc uh, à, 1 giờ 30 khuya hôm nay cũng như rạng sáng ngày mai Đấy thì trận này thuộc vòng đấu thứ 33 tại giải đấu ngoại hạng Anh nhé anh em thì trước khi mà nhận định nói về trận đấu này anh em đừng có quên là để lại cho kênh của tiến hai cái lượt đăng ký theo dõi kênh đầu tiên đó chính là kênh tiến bóng đá này thứ hai là kênh uh, ờ, tiếng soi kèo đó thì tiến cũng cảm ơn tất cả anh em đã ủng hộ tiến ở thời gian qua nhé và tiến sẽ cố gắng nhận định cũng như phân tích một cách mà nó kỹ càng hơn đó nó chỉnh chu hơn để cho anh em có những cái mã kèo uh, nó tốt hơn để anh em có thể đầu tư kiếm cơm gạo từ cái việc mà theo dõi tiến trên kênh youtube đó cũng như là anh em có thể uh, vào cái nhóm của tiến nhóm của tiến thì hoàn toàn miễn phí Tiến sẽ đưa những mã kèo nó tốt hơn, nó chuẩn hơn trước cái giờ bóng lăn khi mà Tiến nắm bắt được cái đội hình chính thức ra sân của hai đội ấy. Đó được cái lỗ chơi của hai đội lúc đó những cái mã kèo Tiến đưa lên nhóm nó sẽ ok hơn nhiều. Thì để vào nhóm thì anh em cứ liên hệ với Tiến nhé, số Zalo 0963 731 346 hoặc là anh em còn có thể liên hệ với Tiến qua bốn cái đường link khác ở dưới phần mô tả trong video ấy. Đây ví dụ trong video này, anh em chỉ cần ấn vào phần mô tả sẽ thấy được bốn cái đường link uh, Facebook, Telegram, Fanpage và TikTok. Anh em chỉ cần liên hệ một trong bốn đường link này à, hoặc là liên hệ trực tiếp qua số Zalo 0963 731 346 đấy à, còn những anh em nào trong cái trường hợp mà muốn có một cái trang chơi ấy, thì bắt buộc anh em phải có được một cái số tài khoản ngân hàng có xài cái internet banking chuyển khoản online ấy, hoặc là anh em phải sử dụng ví Momo thì có được một trong hai điều kiện đó thì Tiến sẽ hướng dẫn cho anh em cách đăng ký một cái tài khoản chơi danh trang đó thật sự tin tưởng và muốn vào nhóm thì cứ liên hệ với tiến nhé còn không thì thì thì ờ, tốt nhất đừng có liên hệ tiến không có rảnh mà để giải thích cho từng anh em chơi là cái trang nó nó uy tín hay là là này nọ đi này nọ đâu đó tiến chỉ uh, hỗ trợ cho những anh em nào mà thật sự mà tin tưởng đó muốn có một trang chơi muốn vào nhóm của tiến muốn đồng hành với anh em của tiến thôi ok thì quay trở lại với cái video lần này cũng như quay trở lại trận đấu giữa Nottingham Forest cùng với Brighton thì uh, trước tiên tiến chắc chắn là sẽ cho anh em xem trước cái mã kèo mà cái đã đưa ra đây thì nhìn vào màn hình anh em có thể thấy là uh, nhà cái đang đánh giá đội khách bay tành uh, nằm ở cửa trên và có mức chấp khá cao trước Nottingham trong cái trận cầu này đó bay tành chấp 1 trước Nottingham Forest này à, và ở ngay trong hiệp 1 thì Brighton cũng sẽ chấp uh, Nottingham với mức chấp là 0.5 đó còn tài xỉu trận đấu này là 2.5 cho mã cả chặn và một hòa cho mã ngay trong hiệp 1 và hiện tại mã tài xỉu gốc uh, ở trận đấu này đó chính là 9.5 cho mã tài xỉu gốc cả chặn và 4.5 cho mã tài xỉu gốc ở hiệp 1 còn về kèo chấp gốc thì cũng đã có nha anh em đây Brighton chấp gốc uh, Nottingham với mức chấp gốc là 2.5 ở mức cả chặn và chấp 1.25 ở mức uh, uh, chấp gốc ngay trong hiệp 1 đó còn về cái mã kèo thẻ phạt thì nó Nottingham Forest chấp ngược lại bạch tành với mức chấp là nửa 0.5 ờ, về mã thẻ phạt nha anh em đó và tài xỉu thẻ phạt cả trận đấu này đó chính là 3.5 cho mã tài xỉu thẻ phạt cả trận thì đây là những cái mã kèo mà tiến đã sàng lọc đưa lên cho anh em tham khảo đó hiện tại thì tiến không có tiện để đưa cái trang trực tiếp nhiều mã kèo lên cho anh em tham khảo nữa vì chắc chắn là đưa những mã kèo đó lên trên trang trực tiếp á à, trực tiếp mà đưa lên thì chắc chắn là à, sẽ vi phạm cái chính sách của youtube anh em đó cho nên tiến mới à, gút gọn những cái tỷ lệ kèo nó hợp lý nhất để cho anh em có thể dễ nhìn và có thể dễ đầu tư theo tiếng ok thì uh, tiến cũng nhắc lại nhé anh em thật sự mà muốn có một trang chơi muốn có nhiều mã kèo hơn đó nhiều chơi nhiều cái mã mà nó ok hơn nó nó chất lượng hơn ấy thì anh em cứ liên hệ với tiến đi số zalo 0963 731 346 hoặc là bốn đường link dưới phần mô tả như tiến đã nói ấy. tiến sẽ cố gắng hỗ trợ tất cả anh em đó đưa vào nhóm và hướng dẫn cho đăng ký một cái trang chơi nhé Ok thì quay trở lại với tỷ lệ kèo này trước khi đưa ra cái sự lựa chọn mà nó hợp lý nhất thì anh em hãy cùng tiến đảo qua về cái uh, uh, nhận định cũng như là về về cái lối chơi về cái phong độ lịch sử đối đầu của hai đội bóng này trước khi mà đưa ra cái sự lựa chọn ok nhất để cho anh em chúng ta có thể đầu tư nha đây anh em Ok thì nhìn vào cái ờ, bảng xếp hạng anh em có thể thấy là đội chủ nhà Nottingham thì đang có một cái vị trí uh, uh, khá là tệ tại cái bảng xếp hạng ngoại hạng Anh mùa này. Đó nó đứng ở vị trí thứ 19 tại uh, ngoại hạng Anh với 27 điểm sau 32 vòng đấu, 6 thắng 9 hòa, 17 thất bại, ghi được 26 bàn thắng và để thủng lưới 59 bàn một cái thông số khá là tệ dành cho Nottingham Forest ở cái mùa giải năm nay. Đấy còn về đội chủ nhà bay về đội khách xin lỗi anh em về đội khách Brighton thì nó đang có được 49 điểm sau 29 vòng đấu à, 14 thắng 7 hòa và 8 thất bại ghi được 54 bàn thắng và để thủng lưới 30, 37 bàn nhìn chung ấy thì anh em có thể thấy là Brighton vẫn còn nguyên cái cơ hội để chen chân vào cái vị trí top 4 lẫn top 5 tại ngoại hạng Anh đúng không anh em anh em xem này hiện tại nó chỉ mới thi đấu 29 trận thôi Brighton cũng là đội bóng mà thi đấu ít trận nhất tại cái mùa giải ngoại hạng Anh năm nay đó nó chỉ mới trải qua 29 chặng nhưng mà đã có 49 điểm rồi nếu như mà nó thắng liên tiếp được hai chặng nữa đó nó sẽ kiếm được 6 điểm và bằng số chặng ờ, với ờ, Liverpool là 31 đi ví dụ như thế thì nó sẽ có được 55 điểm thậm chí nó sẽ vươn lên vị trí top 5 luôn em đó còn nếu như à, mà nó thi đấu 3 trận nữa đầy đủ số uh, trận với các đội bóng còn lại là thi đấu 32 trận mà nó toàn thắng hết cả ba là nó sẽ mang về được 9 điểm và có được 58 điểm chắc chắn cái cơ hội mà để chen chân vào vị trí top 4 sẽ rất là sáng hơn đối với Brighton nói chung là Bài Tành đang có cái cơ hội để uh, tham dự cái cái giải đấu cúp châu mùa sau cực sáng luôn nha anh em đối với cái phong độ hiện tại thì chắc chắn một cái vé dự cúp châu mùa sau nó sẽ không khó đối với Ba Thành đâu còn về Nottingham Forest thì anh em có thể thấy tuy là nó đứng ở uh, vị trí thứ 19 nhóm nguy hiểm rất là nguy hiểm luôn có thể là chơi giải hạng nhất vào mùa giải sau nhưng chắc chắn là Nottingham nó cũng uh, uh, không cần phải lo lắng nếu như mà nó làm tốt từ cái trận đấu này trở đi đó tại vì hiện tại nó chỉ kém cái nhóm uh, nó chỉ kém cái nhóm an toàn ở vị trí thứ 16 lẫn 17 lần lượt là một đến hai điểm mà thôi đó và ở vị trí thứ 15 mệt cùng với uh, 14 13 là West Ham với Wolverhampton cũng chỉ có được 34 và 33 điểm thôi đó chỉ hơn thằng này là 6 điểm mà thôi anh em chắc chắn là ở ờ, Nottingham chỉ cần tận dụng cơ hội để kiếm về những cái điểm số mà nó quan trọng ở những trận cầu sắp tới thì chắc chắn là cái cơ hội mà để trụ lại mùa giải Ngoại hạng Anh năm nay vẫn còn đối với Nottingham nhé anh em đó quan trọng là nó có làm tốt hay không hay là nếu mà sử dụng uh, cái cái sơ đồ hiện tại cùng với cái lối chơi mà không có cái cái chủ đích gì ở đây hết chứ, thì chắc chắn là nó sẽ bị uh, uh, nó sẽ bị tù anh em đó cái hàng tiền đạo nó cực cực tù luôn chắc chắn là sẽ rớt hạng mùa giải này nếu như mà vẫn giữ vẫn uh, vẫn giữ vững cái lối chơi hiện tại đó nói chung là như thế thì ok anh em hãy cùng tiến đảo qua về cái phong độ của hai đội cùng với uh, tiếng này đây anh em có thể thấy là Brighton nó đã không biết được cái mùa chiến thắng ở 10 trận gần nhất tại ngoại hạng Anh đó ba hòa và bảy thất bại một thông số cực tệ dành cho uh, Nottingham lên nè đó xin lỗi tiếng đang nói về Nottingham nha đó cái phong độ cực kỳ tệ của Nottingham luôn uh, ờ, 7 thất bại và ba trận hòa ở 10 vòng đấu gần nhất tại ngoại hạng Anh đây thì anh em thấy này đó 10 trận gần nhất uh, thi đấu tại ngoại hạng mà không biết được cái mùa chiến thắng thì chắc chắn là một cái sức gớt hạng xứng đáng dành cho nó Nottingham ở cái mùa giải năm nay đúng không anh em đó thì uh, anh em hãy xem thêm về cái phong độ sân nhà của thằng Nottingham này đó nó cũng trải qua 5 trận không biết mùa chiến thắng liên tiếp nhưng mà đối với trên sân nhà thì nó vẫn làm tốt hơn một ít so với uh, những cái trận mà làm khách trước mọi đối thủ đó à, thì ở trên sân nhà ấy thì nó cũng đã có được ba trận hòa và hai thất bại ở năm trận được uh, chơi trên sân nhà gần nhất thì những trận hòa của nó cũng có những cái trận đấu cũng uh, khá là tốt anh em như trận hòa 1-1 trước Man City nè đó cầm hòa được Man City là cũng khá là ổn rồi à, cũng như trận hòa 2-2 trước Everton và trận hòa 1-1 trước Wolverhampton đó thì hai cái trận thua sân nhà gần nhất anh em có thể thấy là nó thua trước các đội bóng lớn thôi như thua 0-2 trước Manchester United này cũng như thua 1-2 trước uh, cái thằng uh, Newcastle đó Newcastle cũng đang có phong độ cực kỳ cao anh em cũng đủ hiểu cái điều đó nếu là nếu những ai mà đã theo dõi ngoại hạng Anh ở mùa giải năm nay đấy còn về đội khách Brighton thì uh, à, ở mùa giải năm nay ba tành thi đấu cực kỳ hay luôn em ở mùa giải trước thi đấu cũng cũng ờ, không tệ đó ở những mùa giải trước ba tành cũng thể hiện một cái bộ mặt là có thể trụ vững tại cái mùa giải ngoại hạng anh lâu dài đó nhưng mà riêng ở mùa giải năm nay thì ba tành lại chứng tỏ mình là một cái đội bóng mà ờ, xứng đáng để lọt vào cái cái vị trí top 6 lẫn top 5 đó tại ngoại hạng anh để tham dự một cái vé à, lấy một cái vé để dự cúp châu Âu mùa sau nữa chứng tỏ là ba Brighton ngày càng cái đội bóng này có có sự gắn kết rất là cao nha anh em đó cái lỗ chơi ngày cũng à, gắn là gắn kết với nhau nói chung Brighton à, riêng tiến đã theo dõi Brighton ở cái mùa giải ngoại hạng năm nay đó thì đội bóng này xứng đáng có được một cái sức để giữ uh, uh, cái giải mà cúp châu Âu vào mùa sau đó ít nhất là cái một cái giải về cái cúp C3 đúng không em đó còn nếu mà cố gắng hơn làm tốt hơn thì Brighton chắc chắn sẽ có được một cái vé giữ cúp C2 còn tốt hơn nhiều nữa là giữ cúp ờ, C1 châu Âu mùa sau đấy Ok thì à, anh em hãy xem thêm về cái phong độ săn khách của cái thằng à, Baytan này Đây thì ở 4 chiến làm khách gần nhất Baytan chỉ thua duy nhất cái thằng Tottenham với tỷ số 1-2 thôi Còn lại là hai chiến thắng 2-0 trước Bournemouth cùng với 2-1 trước Chelsea này Đó và chặn hòa hai đều trước Leeds United Thì nói về cái phong độ lẫn cái cái đội hình gắn kết của hai đội ở thời điểm hiện tại chắc chắn Baytan nó nhỉnh hơn uh, Nottingham Forest về mọi mặt luôn em Đó nhưng mà với cái phong độ hiện tại của cái thằng Ham này thì tiến nghĩ là nó rất khó để có thể cầm hòa được bay tành chứ huống chi là hướng đến một chiến thắng cho dù được thi đấu trên sân nhà cũng vậy đó bay tành nó, nó chơi một cái lối chơi rất là khó chịu anh em bay tành cả công lẫn thủ nó đều toàn diện cái mùa giải năm nay luôn đó đặc biệt là cái lối chơi của nó rất là hay nói chung là rất là gắn kết anh em càng ngày thì bay tành thi đấu càng hay đấy thì uh, tiến sẽ cho anh em xem thêm đây anh em hãy xem thêm về cái lịch sử đối đầu của hai đội bóng này thì Brighton nó có được hai thắng ờ, một thất bại và một hòa ở bốn trận đối đầu với nhau gần nhất trước Nottingham thì ở cái trận lượt đi tại mùa giải ngoại hạng Anh mùa này thì Brighton cũng đã có một trận hòa trước Nottingham Forest với số không đều ngay trên sân nhà của mình đó thì riêng ở trận này Tiến sẽ cho anh em xem lại này <coughs> đây thì ở trận này uh, trên sân nhà Brighton cũng đã chấp Nottingham với mức chấp khá là cao đó 1.25 à, thì ở trận này à, bay tành nó đã tạo ra được đến 19 à, pha dứt điểm đó trong đó có 7 pha uh, à, sút gây nguy hiểm này và kiểm soát đến 70 phần trăm so với 30 phần trăm kiểm soát bóng của đội khách nói chung là bay tành nó nó nó đều uh, uh, hơn về mọi mặt anh em nó kiểm soát toàn bộ thế trận luôn đó quan trọng là thủ thành của uh, thủ thành của cái thằng uh, uh, Nottingham đó chính là Dean Henderson ở trận này thi đấu phải nói là quá hay luôn đó và đã giành được cái giải mà xuất sắc nhất trận ở trận đấu này đó chính là thủ thành uh, Dean Henderson này thì nếu như không có thủ thành này chắc chắn là là cái thằng uh, Nottingham Forest nó sẽ uh, ít nhất là phải nhận từ 3 đến 4 bàn thua anh em vì những cơ hội của Ba Tành nó tạo ra ở cái trận đấu này phải nói là uh, đa số là đều đối đối mặt của thủ môn luôn đó quan trọng là thủ môn của Nottingham ở trận này thi đấu phải nói là tiếng nói là thi đấu là quá hay luôn đó vì tiếng đã theo dõi ở trận đấu này à, thì nói chung xét về mọi mặt Bài tần nó đều à, áp đảo hoàn toàn so với Nottingham cho nên dù cho ở trận lượt đi có hòa với tỷ số 0 công thì quay lại với cái trận lượt về này dù cho thi đấu trên sân nhà của Nottingham thì chắc chắn Bài Tành nó cũng sẽ dễ dàng có được một chiến thắng nếu như mà Brighton tận dụng tốt hơn những cái cơ hội mà nó có được trước Nottingham ở trong cái trận đấu đêm nay đó thì ok với những gì Tiến đã phân tích uh, cũng như cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra ở cái thời điểm này Tiến sẽ có các mã kèo mà cho anh em có thể đầu tư đó anh em hợp máu trùng ý thì anh em vào thôi còn không thì anh em có thể đánh ngược lại thì có nhiều anh em uh, tốt nhất ấy <coughs> khi mà xem video của Tiến nhận định ấy nếu như mà anh em thấy hợp nè đó thấy nhận định của tiếng mà đúng với anh em thì anh em vào đó còn không thì anh em xem như tham khảo thôi chứ còn những ai mà không thích nghe tiếng nhận định này nọ thì có thể hủy cái đăng ký theo dõi kênh đúng không cũng có thể là bỏ qua cái video chứ không có việc gì mà phải comment nói này nói nọ hết đó nói thẳng về như thế thì à, còn một việc nữa trước khi đưa ra những cái sự lựa chọn của tiến thì tiến cũng muốn nhắc lại một điều về cái việc mà chia danh trang và vào nhóm nha để vào nhóm của tiến ấy thì hoàn toàn miễn phí và những cái mã kèo mà tiến đưa riêng lên trên nhóm chắc chắn nó sẽ chuẩn hơn đưa lên youtube đúng không anh em vì trước khi mà cái giờ bóng lăn ấy anh em mới nắm bắt được cái đội hình ra sân chính thức của hai đội này đó anh em mới nắm bắt được cái đội hình biết được cái lối chơi biết được cái sơ đồ của hai đội thì lúc đó uh, những cái mã kèo mà mình đưa ra nó sẽ chuẩn hơn là tất nhiên đó còn hiện tại thì tiến nhận định rất là sớm để có lấy được cái đề xuất từ youtube để cho anh em có thể tìm kiếm cái video để anh em tham khảo các mã kèo thì chắc chắn là Ờ, khi mà anh em chưa nắm vững được cái đội hình chính thức ra sân chưa biết được nó chơi với cái lối chơi phòng thủ hay là phòng à, hay, hay là tấn công kiểu vậy thì thì làm gì mà anh em đưa những cái mắc kèo chuẩn được đúng không đó nhưng mà chỉ dựa trên những cái thông số hiện tại cũng như cái lịch sử đối đầu cái phong độ của hai đội tiến vẫn đưa ra những cái tỷ, tỷ lệ kèo nó ok nhất cho anh em đó thì nói chung à, anh em mà muốn vào nhóm của tiến đó đặc biệt những anh em sao bờ thu tha muốn gỡ gạt muốn cùng vào nhóm với tiến tin tưởng tiến muốn đi cùng ở chặng đường dài ấy đó thì cứ liên hệ với tiến à, còn những anh em nào à, thêm một việc nữa là những anh em mà mà à, đang muốn tìm một cái trang chơi á đó muốn chơi trên trang không bị mất like mất phí như là chơi bên ngoài qua thầu qua cò thì bắt buộc anh em phải có được cái số tài khoản ngân hàng có xài cái internet banking chuyển khoản online ấy, hoặc là anh em phải có sử dụng ví momo thì chỉ cần một trong hai điều kiện đó thôi thì anh em cứ liên hệ ngay với tiến qua số Zalo 0963 731 346 hoặc là bốn cái đường link tiếng cố ghim ở dưới phần mô tả trong cái video này ấy. Đấy chỉ cần như thế anh em cứ tự tin mà liên hệ đi, cần thì tiếng hỗ trợ thôi. Còn những ai mà sợ bị lừa này nọ tốt nhất thì né ra, đừng có liên hệ tiếng không có thời gian mà đi giải thích với từng người đâu. Đó, tiếng chỉ hỗ trợ những anh em nào mà thật sự cần, đó thật sự cần có một trang chơi và muốn vào bờ thôi. Vì tất cả tiếng làm đều là miễn phí. Đó, vì tiếng làm tất cả tiền là miễn phí anh em nhớ nhé vì tiếng nói thẳng ra luôn là tiếng có được cái tiền quảng cáo này đó có tiền quảng cáo có tiền làm từ cái kênh youtube nên không có việc gì mà tiếng phải lấy phí anh em này nọ hết cho nên giúp đỡ anh em thì thì còn cái về, về vấn đề lọc lá thì cái đó chuyện của mỗi anh em thôi đó nhưng mà tiếng sẽ không bao giờ thu phí thu gì khi mà bắt anh em vào nhóm hết cũng như cái việc mà hướng dẫn anh em đăng ký một cái trang chơi tất cả hoàn toàn miễn phí anh em nhớ nhé ok thì anh em thực sự cần cứ liên hệ thôi và tiếng cũng sẽ chốt các mã kèo mà tiếng đưa lên trên youtube này cho anh em tham khảo này anh em hợp mã trùng máu thì có thể vào nhé đầu tiên là anh em có thể vào mạnh cho tiếng vào mã kèo tài ở trận đấu này đó cùng với đó là anh em vào thêm cho tiếng mã kèo là bay tành chấp một hòa thì đây là hai cái mã kèo mà tiến đưa ra cho anh em tham khảo về cái cuộc đối đầu này đó xét về mẫu mặt bay tành đang có phong độ cực cao cũng như là cái cái cái mục đích của nó là hướng đến một cái vé dự cúp châu vào mùa sau đó thì nói chung là cái cửa mà để ba tành hướng vào một cái vé dự cúp châu đang rất là sáng anh em còn về nó tin ham ấy Nottingham thì nó đang có một cái phong độ rất là tệ nói thẳng ra nó không có cửa để thắng trước Brighton nữa nè đó cho nên với những cái gì mà hai đội đã thể thể hiện cái thời điểm hiện tại thì tất nhiên cái mã kèo mà Brighton chấp một là mã kèo mà sự lựa chọn nó ok nhất mà anh em có thể đầu tư cũng như anh em cũng có thể vào mạnh cái mã tài 2.5 cả trận cho Tiến nha đấy thì Tiến cũng dự đoán trận đấu này Brighton nó sẽ thắng với tỷ số là 3-0 hoặc là 3-1 đó thậm chí là có thể thắng đậm trước cái thằng Nottingham luôn em đấy thì ok đây là những mã kèo mà tiến đưa ra cho anh em tham khảo à, anh em thấy hợp mã trùng máu thì vào còn không thì xem như là là à, có thêm những cái kinh nghiệm có thêm những cái kiến thức về cái mã kèo mà tiến đưa ra trong trận cầu này thôi đấy không thích thì không xem chứ không có gì hết đúng không Ok thì Tiến cũng sẽ kết thúc video này tại đây nhé anh em Anh em mà yêu quý Tiến ấy, thấy nhận định của Tiến hay hợp mã thì hãy để lại một cái lượt đăng ký theo dõi kênh Tiến bóng đá cùng với kênh uh, Tiến so kèo luôn nhé anh em Đó và đừng có quên là để lại một like ở cái video này à, Và Tiến cũng chúc cho anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư nhé Đó và Tiến cũng xin chúc thêm cho anh em cùng với gia đình có thật nhiều sức khỏe trong cuộc sống luôn nhé